sau đây là cái cách mà lên chống chống giữa cho các dòng xe cỡ lớn mà bạn không cần phải đứng bên hông để giật xe lên Đấy. sau đây chúng tôi sẽ thử với cả xe RAV 1250 ZA đầu tiên là lên xe dựng xe tiếp theo là tí chân chống giữa xuống cho cân bằng và cái bước tiếp theo nữa sau khi dựng chân chống giữa chúng ta sẽ khóa phía sau lại Đó, để cho xe không bị di chuyển và thay đổi tư thế là tay phía bên trái sẽ giữ hướng cho cái vị trí bánh trước luôn thẳng và cái tay phía sau cầm vào phía tay sách và sau đó sẽ giật lên oh. đó, đó là cái quá trình để mình dựng một chân chống giữa khi trên xe